Vâng, xin chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đàn Đồng Tháp thì Hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về tập 4 trong cái chuỗi video về mô hình nuôi con ốc vuông trong bể lóc mạc Trong nội dung video này thì à, em sẽ gửi đến bà con về các cái bệnh thường gặp khi chúng ta nuôi con à, ốc vuông và em sẽ hướng dẫn bà con à, thả một số cái con vật nuôi mà chúng ta có thể nuôi chung với con ốc trong cái bể lóc mạc nha bà con này là con giống bên em thả là tính tới tập ờ, này là được ờ, một tháng rồi nha bà con thì thứ nhất đó là bà con có thể nuôi cá sạc răng đây nha bà con đây là cá sạc răng nè này em mới ờ, ra chợ mua 60 ngàn ký thì con ốc chúng ta nuôi thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là nó bị mòn cái đít ăn mòn cái đít bạn xương dòi nha bà con thì xương dòi là nguyên nhân là gì em cho bà con xem con ốc ờ, bố mẹ của anh em này thì ờ, tầm khoảng 10 ờ, đến 12 con một ký nha bà con này, nó giáp cái bàn tay của em luôn nè này hơn hơn 100 gram hơn 100 gram ngon đó không nhìn kinh khủng không à đít khu đồ là bún lưỡng nha thì em cũng đã thả à, à, xong vòng vòng cái bể mấy cái mớp thôi mục đích là để à, dụ nó lên thôi tại giờ này thì cũng ba giờ mấy gần 4 giờ nên nó cũng chưa lên nhiều tầm khoảng về đêm về đêm thì nó lên nhiều lắm à, nhưng mà còn thấy không nó đang bơi lại nè thấy không đây nè hai con nè nó đang bơi lại nè nó nghe mùi mấy con này đánh mùi cực hay nha bà con đây, đây không phải nó không nghe mùi đâu đâu đến mùi hay lắm này đang bơi lại nè đây là cái bé ốc bu còn uh, bên đây là bé ốc lát nha mọi con à, nước uh, nước nó hơi đục một tí này bên em uh, mới thay tại hôm qua cũng có trận mưa lớn quá còn thấy cái uh, cái bể con súng không súng về mà nó ăn à, nó ăn gụi cái bể cái cái bụi súng luôn à thì con ốc lát này là cái à, cái giai đoạn nó ăn dữ lắm nó ăn gấp đôi là con ốc bu luôn á nó chịu ăn là nó ăn kinh khủng lắm ăn mà sơ cái bộ súng bên kia còn nở nổi rồi bên đây thì nó ăn à, là bụi lá ở trên này cũng đang bu này bà con nè à. nó này đánh hơi cực hay nó nghe mùi là họ nó bu lại à thì bây giờ ở đây em sẽ đợi nó tầm uh, 15 20 phút đi cho nó bù lại thì nãy giờ cũng được uh, à, 5 phút rồi nha bà con con thấy nó bù không đây này bù cứng rồi này đang ló là nó ăn đó đấy ở đây không bây giờ cũng ờ, chưa nhiều đâu phải đợi thêm tầm khoảng 10 ờ, phút mới đi đây bên ốc lát nè con thấy nó bu không bu kính luôn này ờ, nó ăn tầm khoảng ba chục phút là hết nha bà con chịu ăn nó bu dữ lắm thì bây giờ em sẽ đợi nó tầm thêm 10 phút nữa để ờ, nó bù lại nhiều thì trong quá trình đợi em cũng ờ, xin ờ, gửi đến bà con về cái uh, các con vật mà bà con có thể nuôi trong cái bể ốc này thì thứ nhất đó là bà con có thể nuôi cá sặc răng thấy nha bà con đây là cá sặc răng nè này em mới ra chợ mua 60 ngàn ký nó mấy con à này em thả ờ, chỉ để cho nó ăn phân thôi thì nó cá sạc răng là nó ăn phân và con có thể ca thả cá sạc răng nè cá cá sạc đồng nó sẽ ăn phân của con ốc con ờ, cái thứ hai là con con tép con ờ, tép rong nha bà con con tép đồng của mình á thả vô nó cũng ăn phân của con ốc luôn thì bà con thả các cái loại động vật khác các cái loại nào mà nó không được thả các cái loại cá mà cá họ cá chép về cá chép thì nó sẽ ăn nó sẽ ăn con ốc cá chép tai tượng cá dồ là cũng ăn luôn nên chúng ta chỉ thả được các loại cá trắng thôi như là cá sặc cá heo cá heo nước ngọt đó bà con chúng ta không có uh, thả uh, thả cá lóc nha cá lóc nó cũng ăn luôn thì bà con uh, ở đây em chỉ thả con cá sặc rằn thôi ở đây em mua bốn con cá sặc rằn nè mình thả mỗi bể hai con để cho nó ăn phần ốc thôi cá sạc ràng này nó cũng đẻ dữ lắm nha bà con em thả ờ, mấy cái bẻ vô khách em là em thấy nó đẻ ờ, minh thiên luôn á ở cái vùng của em là cái vùng ờ, thấp 10 mà xã láng biển á, là rất là nhiều người người nuôi cá sạc răng nuôi khoảng 7 8 tháng bán là mấy tỷ bạc luôn á à, thì bây giờ thì em sẽ tiến hành đi ờ, bắt một số ờ, con nó đeo lên nó ăn rồi đó cho bà con xem cũng như phân tích về một số cái bệnh mà chúng ta thường gặp trong quá trình nuôi đây hớp cái cụm này đi đây nha bà con này là con giống uh, bên em thả là tính tới tập này là được một tháng rồi nha bà con tháng sau khi thả lúc trước là em thả ờ, rất là nhiều ờ, loại rất là nhiều là kích thước khác nhau giờ này thì nó chưa có lên nhiều đâu em nhớ được như đây thôi tầm khoảng đêm xuống thì nó nó mới nổi rất là nhiều đây nè này lóc bu rồi em sẽ qua bắt một số con ốc lát nhau bà ốc lát đều ghê không đây ốc lát nè thì tới cái giai đoạn này là ốc bu ốc lát là chúng ta phân biệt được rồi dễ nhìn Rồi thì đây là hai loại ốc mà bên em ờ, thả Em sẽ để cho bà con xem Hôm trước là bên em thả với cái ờ, kích thước là từ 7 tuần, từ 1 tuần cho tới 7 tuần Nên hiện tại bây giờ ốc nó ờ, có kích, kích thước rất là khác nhau rất là nhiều Ở đây em em thả được một tháng rồi một tháng khi xuống giống Bà con thấy đâu phát triển không? thì con ốc là nó không có à, phát triển đồng đều nha bà con nó có bự có nhỏ bởi vì khi mà chúng ta thu mà chúng ta thu tiễn à, chúng ta thu hoạch á, là chúng ta phải tiễn tiễn à, bằng cách sử dụng mồi nhữ thôi nó sẽ đeo là nó ăn vào ban đêm nó đeo nó ăn thì chúng ta sẽ tiễn con bự trước đây từ nhỏ tới lớn luôn rồi bên đây là ốc lát nha bà con ốc lát thì cái kích thước nó lúc nào nó cũng phải bé hơn con ốc bung lúc nào cũng vậy nhưng mà cái ờ, sức ăn của nó là cũng ờ, thuộc dạng là thứ dữ á nó ăn dữ lắm nó mà cỡ giai đoạn vô ăn là ốc bung ăn không lại nữa đâu nó dành ăn ờ, luôn và cái về cái thời gian nuôi thì nó cũng như nhau thôi nó không có gì trên lệch cả nó bằng nhau hết nhưng mà cái về là lên cái thành phẩm á, là con ốc lát này nó có nó số lượng con nó nhiều hơn do cái kích thước nó nhỏ nó tầm khoảng chừng cái là nó nó lên được thành phẩm rồi là nó bắt đầu sinh sản rồi thì uh, em cũng xin nói về cái uh, các cái bệnh thường gặp mà chúng ta trong quá trình nuôi thứ nhất đó là cái bệnh về cái um, cái vỏ của con ốc đó là cái bệnh ờ, cái mòn mòn cái ờ, mòn đít á để em quay để em quay cái đít là cho bà con xem nói chung là chúng ta phải uh, làm cái mua cái gì thì chúng ta phải ngắm bên ngoài thì ở đây ở đối với con ốc thì chúng ta sẽ ngắm đít nó con đít nha bà con đây thì con ốc chúng ta nuôi thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là nó bị mòn cái đít ăn mòn cái đít nè bà con thấy nè nó bị mòn đít nè bà con ăn mòn đít nè thì nguyên nhân là do cái ờ, cái nguồn nước và cái cái phân của nó cái phân của nó làm ký sinh trùng nó ăn ờ, cái cái cái cái, cái mòn cái vỏ này đi thì cách khắc phục là chúng ta sẽ ờ, thay nước chúng ta thường xuyên thay nước thì cứ được thì bà con cứ 3 ngày bà con thay một lần thay 20 đến 3 phần trăm cái lượng nước chúng ta thay thường xuyên còn mà không có thời gian thì một tuần chúng ta thay một lần và sau khi thay thì bà con sẽ sử dụng cái um, cái vôi để sát trùng cũng như có thể sử dụng các cái à, kháng sinh cái kháng, kháng sinh diệt khuẩn diệt khuẩn nguồn nước thì à, cái kháng sinh diệt khuẩn này là nó hôm trước là có nhiều bạn là sử dụng cái BKC đó BKC thì nó là cái à, một cái chai nó một lít nhưng mà nó diệt tới ngàn mà ngàn mét khối là mét khối là nó rất là lớn nên mà nếu mà, mà bạn nào mà có sử dụng cái cái loại đó thì chú ý là sử dụng với liều lượng nhỏ thôi chỉ cần một giọt thôi chứ còn nhiều quá là nó bị là con ốc nó quy tiên hết tại vì cái cái BKC đó là cái nó có mùi thuốc tẩy nha bà con dạng như thuốc tẩy á thì uh, về cái vấn đề mà nó bị mòn cái vỏ này á là bà con an tâm bà con nuôi tới lớn luôn là, nó vẫn không có có có ảnh hưởng được tới con ốc đâu còn tới lớn tới sức luôn là cũng nó cũng chưa có có làm gì nữa cái cái à, cái mòn vỏ này chỉ là ở ngoài, ở ngoài thôi thì chúng ta nuôi một ngàn con một ngàn con thì chúng ta sẽ tuyển ra tầm khoảng là 200 đến 300 con là chúng ta để là làm giống còn à, số còn lại chúng ta sẽ à, tuyển nó đi chứ chúng ta đâu có phải để nhất thiết để hết rồi đâu chúng ta nuôi sinh sản thì chúng ta sẽ không có nuôi mật độ quá dày thì khi mà lên mật độ sinh sản thì à, em sẽ ở này tầm khoảng à, hai tháng nữa hai tháng nữa sẽ bắt sinh sản em sẽ nuôi tới đó luôn để quay hướng dẫn cho con xem nếu mà nó bị mòn cái vỏ thì nó không không có à, quy tiên được chỉ sợ là các cái bệnh thứ hai mà nó sẽ quy tiên thôi đó là cái cái bệnh đó là cái bệnh xương dòi bệnh xương dòi nha bà con thì sưng dòi là nguyên nhân là gì nguyên nhân của cái bệnh sưng dòi là nó bị cái um, nếu mà chúng ta nuôi trong cái bể này á là thứ nhất là nó cái uh, môi trường nước môi trường nước là nó bị cái sốc nước thứ nhất là sốc nước mưa hay là nước quá dơ nó bị sưng cái thứ ba là ăn nhiều nhưng mà nước mưa với nước dơ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều chủ yếu là ăn nhiều thôi ăn nhiều dẫn đến xương dòi ăn nhiều vì sao xương dòi ăn nhiều quá kho không tiêu mà con biết á, là con ốc này nó rất là phàm ăn nó có thể ăn được gấp 3 lần cái trọng lượng của nó trong một ngày vì vậy khi mà bà con bỏ thức ăn thì uh, bao nhiêu năng hết bấy nhiêu nhiều khi bà con sợ nó à, đói là thấy để xuống là tầm à, ba uh, phút sau quay lại hết là bỏ thêm tiếp nữa nhưng mà chúng ta vô tình là cho ăn quá nhiều dẫn đến là nó không tiêu vì vậy là trong cái kỹ thuật chăm sóc uh, ốc giống ở cái phần thức ăn là em có hướng dẫn với bà con là chúng ta chỉ nên cho ăn vào ban đêm và mỗi buổi chiều cho ăn tới sáng hết là được và cái tỷ lệ cho ăn là chúng ta sẽ cho ăn tỷ lệ với cái cái cái, cái trọng lượng của nó ví dụ trong một bể chúng ta có một ký ốc con thì chúng ta có thể cho ăn một ký thức ăn cho ăn tỷ lệ chúng ta có thể cho ăn gấp 3 lần cái trọng cái trọng lượng của nó nhưng mà không nên chúng ta chỉ cho ăn cái à, cái, cái, cái tỷ lệ với cái cái trọng lượng của nó được rồi và chỉ cho ăn vào ban đêm thì à, có nhiều bạn là nói là bèo cám nó ăn rất là nhanh và ăn rất là nhanh lớn đúng đúng là chính xác nên nhiều bạn bỏ bèo cám mà bỏ có thể nói là ngập bể luôn đó ngập cái bể luôn nhưng mà bỏ như thế thì nó ăn ờ, nhiều con nó bị sưng cái dồi mà hãy mà bị sưng dồi thì ờ, khả năng nó lây cho con khác rất là cao tại vì khi nó hao xuống nó nằm xuống đó nó bốc mùi lên con khác nó đu lại nó nút nó ăn chính cái xác luôn con này ăn chính xác của nó của con khác dẫn đến là nó lây cho cái hồ còn về cái thuốc đặc trị á, là nó chưa có cái thuốc loại thuốc nào nha bà con chúng ta chỉ ngăn ngừa thôi thì hiện tại là trên ờ, mạng là khá là nhiều người ờ, giới thiệu thuốc này thuốc nọ nhưng mà kiểm chứng thì không biết có kiểm chứng chưa bên em thì cũng có nghiên cứu nhưng mà ai nếu mà ai bị rồi á thì bên em sẽ hướng dẫn còn mà tốt nhất là phải phòng ngừa tốt nhất là cứ cho ăn đúng và môi trường nước sạch là nó không bị gì đâu còn về cái ờ, cái độ hao của con ốc á là chúng ta nuôi thì nó nuôi bất cứ con gì nó cũng có hao nha bà con phải có hao thì nó hao tầm khoảng từ 10 đến 30 phần trăm và cái ờ, giai đoạn mà nó dễ hao nhất đó là giai đoạn từ cái ngón ờ, ngón tay ngón út nè từ ngón út cho tới cái ngón cái thì ngón tới ngón cái thì lên được tới chân cái là là hết hao rồi thì cái giai đoạn ờ, từ ngón út tới ờ, ngón cái này là ăn nhiều là lạc ngữ hết ăn nhiều là quy tiên nha bà con ăn nhiều là sưng sưng giờ là nó nằm nó nổi liều phèo đó nó đụng nó không có chìm xuống được là xong hết ngọc lát bà con thấy bự không thì cái ờ, cái độ tăng trưởng của ốc lát và ốc vua nó ngang nhau nha bà con nhiều khi ốc lát năng mạnh hơn nó còn dữ hơn nữa rồi thì em cũng uh, nói nói về sơ về cái uh, các loại bệnh thôi và cái giai đoạn mà, mà nó dễ hao nhất đó là giai đoạn từ lên cái ngón tay út đó từ ngón út cho tới uh, ngón cái là bà con chú ý là cho ăn vừa phải thôi và cái thức ăn chúng ta phải sạch thức ăn không được dính thuốc hóa học thì nếu mà thức ăn dính thuốc hóa học thì nó hao khá là nhiều thì khi mà cái hai cái bé nhỏ này em nuôi tới cái giai đoạn mà trưởng thành á à, bên em sẽ bắt đầu tiễn à, lựa để à, ra bố mẹ cho bà con và hướng dẫn con đực con cái như là chúng ta nuôi một bể một ngàn con nhưng mà chúng ta không có à, à để một ngàn con nó lại hết chúng ta lựa những cái con đẹp những cái con cái vỏ nói chung là nhìn đít nó đẹp đó thì cái đít nó đẹp thì chúng ta sẽ bắt đầu à, giữ nó lại để làm ấp của mẹ và cái mật độ nuôi thì tới đó em sẽ nói luôn chúng ta không nuôi mà nuôi à, sinh sản thì nuôi mật độ thưa thôi thì nó từ 20 đến 30 cặp trên một mét vuông đó chứ chúng ta không phải là muốn nuôi bao nhiêu chúng ta nuôi rồi thì em sẽ à, thả nó lại thôi ở đây uh, hiện tại có nhiều bạn nuôi cũng khá nhiều nó là nuôi à, sau lớn chậm hay à, lớn nhanh gì đấy thì tùy theo cái cái độ chăm sóc của mọi người ở đây em thả được à, một tháng từ từ cái tập 2 mà cái tập thả giống à, thả giống đó một tháng um, gần gần một tuần nữa rồi là gần 5 tuần nha bà con thấy không ốc khá là đẹp đấy con ốc nuôi nó nhìn cái vỏ nó biết liền nha bà con nó không bao giờ có cái ờ, dính được một chút gông nào và cái ờ, cái miệng của nó rất là dễ bị bể nha bà con đây nè ở đây nãy giờ em động nó bể cái miệng rồi nè nhưng không sao hết nó ăn vài bữa là là là ở đây là nó đang phát triển nè nó đang ờ, ra nó vỏ là, là nó phát triển thêm nữa đó bây giờ em thả nó lại thôi đà động nó quá em có con à, lớn hơn ở đây nha mọi người à. còn thấy ông là con này là bằng ngón chân cái rồi đó đây là có những con nó ăn cái thể trạng của nó thôi có nhiều bạn à, nuôi cũng tâm sự là uh, thả hai bể một bể thì nó ăn khá là nhiều nó ăn mạnh hơn cái bể kia nhưng mà nó lớn không à thì uh, thì theo cái thể trạng của con ốc thôi nha bà con nhưng mà nó vẫn lớn theo cái uh, cái thời gian đó là được không vấn đề gì con thấy là hiện tại nó đang bu lại nè nó đang bắt đầu ờ, đánh hơi tìm tới nguồn thức ăn thôi mấy con này nhạy lắm nha bà con ốc ờ, con nuôi ốc là về buổi chiều buổi chiều tầm 5 giờ là bà con ngắm ốc là nó ờ, rất là đẹp con ốc nó ăn ờ, hết sức là nhẹ nhàng và nó dạng chứ không phải là như con cá mà chúng ta đứng nhìn nó là nó, nó dễ dụa còn con ốc là nó rất là dễ bị dụ bị dụ ở cái nguồn thức ăn chúng ta mà có thức ăn ngon mà để xuống có mùi là nó bu lại dữ lắm bởi vì con ốc nó ờ, rất là dễ bị dụ có thức ăn ngon là nó bị bị dụ liền bị dụ bu lại vì vậy uh, nuôi ốc thì chúng ta cũng uh, phải canh ờ, đạo tặc nha bà con nó rất là dễ bị đạo tặc à nó đâu có chạy đâu được đâu hai thức ăn mà để xuống mà nó bù lại là cứ tới <laughs> nó vớt một đi một là không còn gì trơn và dạ, cái bể này là em nuôi tầm khoảng uh, tháng nữa hai tháng nữa là còn 8 tuần nữa thì em sẽ bắt đầu uh, dọn lại bắt đầu uh, làm cái uh, mô hình đẻ cho con uh, ốc nó sẽ bắt đầu sinh sản thì làm mô đất thôi mua đất với lục bình như bà con thấy bên đây là bên em có mô đất nè mua đất mua đất để sinh sản còn à, hai bên có mua đất nó vẫn là lục bình nó sinh sản nha bà con em à, cho bà con xem con ốc bố mẹ của anh em này thì à, tầm khoảng 10 à, đến 12 con một ký nha bà con à, nó giáp cái bàn tay của em luôn nè này à, hơn hơn 100 gram hơn 100 gram ngon đó không nhìn kinh khủng không à đít khu đồ là bốn lưỡng nha Ở này đẻ thì ờ, trứng ờ, thì thôi chứ đây đẹp không ạ bạn thấy em động một phát là nó rớt xuống cho đấy không con ốc mà nó khỏe là mình động một phát là nó rớt xuống hết nha bà con mình động nước là nó rớt xuống hết à à, ở đây có con ốc thịt vàng em à, bắt cho con xem ốc thịt vàng vỏ màu vàng luôn nha bà con đó không nó vàng luôn cái thịt ở trong nó màu vàng luôn đó đây là nó màu vàng nè nó lè ra nhìn nó màu vàng đẹp lắm thì có nhiều bạn nuôi cũng hỏi là con à, sao con ốc em nó màu vàng thì đây là con ốc thịt vàng ốc bu thịt vàng ốc bu đen thịt vàng thì trong một trứng á là nó chỉ có là nếu mà có thì có khoảng chừng một hai con thôi nên rất là hiếm ốc bươu đen thịt vàng rất là đẹp nó mà nó lè ra nó bơi là nó màu vàng luôn ở đây cái vỏ nó màu vàng luôn nè à, thôi thì em cũng uh, xin uh, kết thúc cái uh, video tại đây thì uh, rất cảm ơn uh, bà con đã theo dõi video